Wow cả nhà ơi, hôm nay là chị Cúc Lê trở lại nha Hôm bữa cái bài đầu tiên chị Cúc Lê làm ờ, sung quá, khán giả nóng quá rồi Người ta nói là ai nghe bài này cũng muốn đứng lên nhảy theo chị Cúc hết Và ngày hôm nay thì ờ, kênh của mình lại đến ngay một cái cái ờ, cái tiệm rửa xe của chị nè, tiệm nước của chị nè Một cái ngôi nhà rất là thân thuộc mà khán giả đã xem rồi Đó thì với ngày hôm nay phong cách của chị càng trẻ trung hơn và càng dễ thương hơn nữa Wow Đó <laughs> cả nhà đi mỗi lần mà dạ. chúng ta chỉ cần mở chị cúc lê lên là coi như là mọi cảm giác mà chúng ta mệt mỏi là chúng ta sẽ xua đi hết và những cái gì mà yêu đời nhất sẽ đến với chúng ta rồi bây giờ ngày hôm nay chị cúc lê có thể hát bài gì tặng cho khán giả rồi chị à, và để cũng thể theo lời yêu cầu của bạn khán giả <laughs> Cúc Lê xin gửi đến quý vị à, một ca khúc vui tươi, rất là vui tươi Bài hát được mang tên Anh ơi, anh ơi, yêu đi, yêu đi Chúng ta chỉ có 60 năm cuộc đời mà thôi Xin mời quý vị cùng nghe nha cuộc đời hai mươi năm đầu sung sướng cơn bao lâu hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi hai mươi năm cuối là bao nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn vẹn anh ơi yêu có là bao hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu hai mươi năm sau sầu vương cao vợi vợi hai mươi năm cuối là bao xa anh rồi Em biết thương yêu ai Nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn vẹn Anh ơi ta sống là bao đời khi xa anh rồi em biết thương nhớ ai nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn vẹn anh ơi ta sống là bao nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn vẹn anh ơi ta sống là bao nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn vẹn <laughs> trời ơi máu lửa quá chị ơi <laughs> cái kiểu này là ở việt nam mình có mai luyện quyền thứ hai rồi đó chân này cảm ơn quý vị rất nhiều chân này cảm ơn kính chào mọi người nhé. chúc mọi người một ngày yên vui hạnh phúc xin kính chào Thank you.